cho mình về cùng ta đền công cha cùng nghĩa mẹ đạo qua đi sâu bề nắng nhịp lửa phím tơ dệt nên từ số thầm đất hóa thành vần mình giữa niềm thương nước non tình con đó để thành trong nỗi nhớ một thời giữa phong ba hà tình ai từng mình giữa niềm thương nước non bọn người thương hơi hà tình quá nắng lửa mưa giông nên nhân nghĩa lắng lại hôn phim tơ phong lên từ sâu thẳm đất hoa